a lệ phự mà mẹ họ so ca mừng la về y cha y nữ na chỉ nọ mư a tha mừng la về ya phụ thả ở bụ ya ngỡ thả ca mừng mà la nó mư mà la ở hà tì mà la về phụ cha lị cha huệ ca sẽ ma y cha ga nhi ga ka ga na po ko do cho ko ga vu la le cha ke us pho lo da ve ko te ga tu ve obu ja bye bye